anh có nghe mùa thu mưa răng lá đổ anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương và anh có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới anh có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau gió nhẹ anh có hay thu về hết dấu cô liêu và anh có hay khi mùa thu tới bao trái tim vương màu xanh mới anh có hay hay mùa thu tới